lưu ý này động tác rất tế bắt đầu khởi động chúng ta đến hai chân trái ra một chút lưu ý là việc nhảy này tất cả nó có bốn nhịp chúng ta nghe nhé chúng ta nghe tại vì đây là phần khởi động nhưng cũng là phần sau chúng ta sẽ có ý kiến về phần này và cũng có liên quan đến định hướng nghề nghiệp của chúng ta đấy ạ tại sao tôi lấy cái bài trích thời gian bởi vì con nhà rất quen thuộc của chúng ta đúng không ạ con nhà rất quen thuộc của chúng ta chúng ta lưu ý này các bạn ở dưới các bạn ở dưới lưu ý ạ đầu tiên chúng ta chỉ đứng rãi hai chân ra gật gật đầu bốn nhịp và tiếp theo tay chúng ta hai tay ạ à. à, tôi có thể nhờ một bạn là minh do cao nhất đúng không ạ rất đơn giản chúng ta cần chặt bốn cái đầu bạn tin thử thế nào một hai ba bốn đúng không tay ạ thì bạn Bích làm thử này Lại nào Bỏ nào Một Hai Ba Bốn Đây nào Một Hai Ba Bốn Đây cái nào Một Hai Ba Bốn Quấy luôn nào Một Hai Ba Bốn Đúng chưa Sao bạn lại tay ạ Một Chúng ta chỉ cái bài này rất nhanh Chỉ có hơn 2 phút thôi Chúng ta sẽ giao lưu cùng nhau 来吧，等上去。 ठीक है